cô đơn ngoài không bên còn hoành loay hoay nắng nôi something Ui rồi thì cuối cùng là sau một đêm thì mình cũng đã xong hết nhiệm vụ anh sang boss rồi các bạn Thì mình mới vừa ăn con sên hoàn thiện thì được cái giày này này Thì uh, cái con boss này này các bạn nó không ra theo lượt ấy Một lần ra ba con nên các bạn có thể ăn một con tuyệt thích luôn ấy Nên là mình ăn luôn con cuối cùng rồi Còn mấy con này thì uh, chắc là để đấy thôi thì uh, à, sang boss uh, sên hoàn thiện thì mình thấy nó rất là hay rơi đồ nha các bạn biết boss kinh công với lại con boss sên hoàn thiện lên đây con boss ở sên hoàn thiện chứ thì nó ra thường rất là hay rơi đồ năm sáu sao luôn các bạn có rảnh thì các bạn ngồi sang thôi Đấy, thì nó là cái ngọc rồng sao này là nhiệm vụ cực kỳ khó nha các bạn đi tìm khu rất là mệt tại vì đã số người chơi quá là đông luôn nên là các bạn muốn làm nhiều cái nhiệm vụ này á các bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian vào luôn ấy mình là mình với lại hai thầy nữa là cày suốt tới ba giờ sáng là mới xong những nhiệm vụ này các bạn rất là khó nha gặp thêm mấy cái thầy nó phá nữa thì cũng khá là khó cho mình nhưng mà thôi với cái kỹ này đua tốt thượng thường của mình thì bây giờ mình cũng là xong hết rồi còn mấy nhiệm vụ siêu hôn thì không cần nữa bây giờ thì qua color up thôi các bạn thì à, mình đã được 8 tỷ sức mạnh rồi chung là nick của mình bây giờ cũng gọi là hơi bị bá rồi đấy cũng gọi top server game rồi thì uh, sức mạnh ở game này phải nói là nó bị lỗi bà ơi nó phải nói cực kỳ lâu luôn thật sự luôn á ấp sức mạnh cực kỳ lâu luôn đậu xanh chơi game mình ức chế được mà ấp sức mạnh ở bên cây ngọc lần sau này là nó rất là lâu nhá rồi ơi, mình 80 tỷ mình xài xét xìm sức mạnh 6 sao nhá mà mình uh, có được hai ba cái tiền này hết thôi thì không biết con color sẽ còn bao nhiêu nhưng mà phải nói là một cái, một cái tựa game up cực kỳ khó các bạn nhá các bạn đừng bao úp nhanh như mình nha mình úp lâu cực kỳ luôn vãi cái trưởng à để các bạn xem này nhá mình qua color nha mình anh, anh mình nói cho em nghe nhá mình là có bùa x2 tiềm năng sức mạnh năm mới nữa này và mình có bùa x2 tiềm năng sức mạnh của ngọc rồng 4 sao nữa là các bạn xem đi các bạn xem thử rằng là mình úp với x2 này sẽ là chậm hay nhanh ai để mình mở mấy cái nội tại à, phát ha mấy mình mới được là tiềm sức mạnh úp cho nó nhanh nhá đạo xanh game này là khá hút máu luôn các bạn đây cái này cũng được nè mới tiệm nay mới nội tại bàn cái 10 ờ, triệu vàng ấy thì nó mới ra nội tại vip nha còn không mới ra nội tại cùi không à đậu xanh nè còn thấy không full đồ full nội tại đồ 6 sao mà up 10 cái tiệm nay hit nên là 80 tỷ nha lên 90 tỷ còn 200 tiệm nay hit các bạn ơi rất cực kỳ khó luôn thì ờ, là nhiệm vụ qua color thì mình thấy color thì nó không có rơi đồ nha các bạn color thì mình hỏi là biết rồi nó không có rơi đồ thằng thì không biết là sau có điều chỉnh hay không nhưng mà hiện tại nó không có rơi đồ thằng luôn vãi cái lồi bị vãi trưởng luôn ấy bây giờ qua color làm cái gì đâu thật sự luôn các bạn thì các bạn nào muốn up lên 80 tỷ hay hơn 8 tỷ mình khuyên các bạn nên đổi điện tử up lại ha up về điện tử sẽ nhanh hơn rất là nhiều up về cái sư phụ các bạn nhá up sư phụ thì cực kỳ lâu luôn là các bạn up nên up xưa up điện tử xong rồi các bạn lên số mạng sư phụ luôn đấy thì đó là những cái chia sẻ của mình thì uh, video này nó cũng khá là dài rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá thì anh em nào thích những cái video như thế này thì uh, có thể uh, like cho mình biết để mình uh, làm tiếp những video hay hơn hay đó